Mm.

bằng con cá lên ni cạn ni kỳ ai ơi thì kỳ con đi chim con ly tha mồi về về tối ơi này mơ mi ơ ơ con là con trên ngài vườn nó muối này ơ con đi này ơ con là con trên non ý, ý, ý, à. não